À, xin chào các bạn trong video này thì à, Quốc xin à, nói về những cái vấn đề cần biết để tránh spam app và ban tài khoản developer à, trước hết là trong cái video này có sẽ à, nói về vấn đề về spam app à, đây là những vấn đề không may trong cái quá trình mình à, làm publisher uh, up app lên trên App Store và quá trình là làm uh, kiếm tiền Google Ads Mode um, thì um, đây là cái kiến thức mình à, đúc rút lại những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mình làm uh, Google Ads Mode thì um, đây là những những cái vấn đề mà à, thường gặp đối với những ai trong cái quá trình mới bắt đầu làm à, top producer và à, kiếm tiền à, trên Google Ads Mode. trước hết đó là cái à, vấn đề về tên app và game dẫn đến cái bản quyền trái mắt hoặc trùng tên với những cái tên app nổi tiếng những cái tên app đã đăng ký bản quyền trước đó và điều này các bạn có thể là check được cái trademark đó uh, những cái tên app hoặc là đăng ký hay chưa thì các bạn vào trong cái phần um, cái, cái, cái link đó là uh, ờ, tmsearch.uspto.gov thì ờ, trong cái link này thì chúng ta có thể search những cái keyword gọi là những cái tên app hoặc là những cái keyword để mà uh, kiểm tra bản quyền trong phần này ví dụ như mình search một cái từ nào đó mình uh, qua cái link này ha ok khi các bạn à, mở lên đấy khi các bạn mở lên thì nó hiện như thế này ờ, trong phần này thì các bạn có thể là kiểm tra được cái bản quyền trademark bằng cách chúng ta sẽ à, điền vào cái keyword chính xác các bạn à, muốn à, muốn tìm và muốn à, tìm hiểu đó là trademark hay không các bạn à, enter và nó hiển thị ra một cái cái cái, cái à, một cái list à, cái danh sách ha. À, ví dụ như là chữ Avast thì à, đối với từ này là đã đăng ký bản quyền và có số series số number đấy ok um, đây là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng của của, của chương trình antivirus ok ví dụ như mình search thêm một từ đây. Ừ. Learning Master không có ok um, thì đây là một cái một một cái trang chúng ta sẽ kiểm tra được cái cái cái trái mắt của um, của cái tên app để uh, trước khi chúng ta làm uh, chiến uh, chiến lược để mà public lên ok và cái nếu nhưng mà cái cái cái tên cái cái tên đấy đã có trái mắt à, có đăng ký trái mắt thì chúng ta cũng hạn chế và chúng ta không nên đặt tên đó vào trong cái package của cái um, cái app ha um, cái package cũng không là ngoài à, ngoài ngoài trừ về cái việc là bị dính trái mắt rồi về vấn đề thứ hai đó là tên app game chung với tên app trên Play Store uh, những cái uh, những cái app những cái game mà nổi tiếng ví dụ như Pokemon hoặc là những cái game uh, uh, nổi tiếng thì uh, nếu các bạn đặt tên trùng y chang thì sẽ bị sụp ban chắc chắn luôn uh, thứ ba đó là các icon uh, cái icon uh, app là dòng và icon app game là đang có trên Play Store và đặc biệt nhất đó là cái icon cái, uh, của app game nào mà nổi tiếng trên uh, Play Store thì sẽ suspend liền đây là cái vấn đề mà lần đầu tiên mình uh, làm ờ, publisher thì cũng bị mắc phạt uh, ờ, cũng bị uh, bị suspend một cái app cũng rất là tiếc uh, do cái, cái icon ha. Uh, thứ tư đó là khi up app lên trên Google approve nhưng sau đó là các bạn muốn update lại update lại và các bạn đổi tên app thì như vậy cũng làm cho cái um, cái cái team uh, Google developer nó nghi ngờ và có thể là stop ban uh, stop ban liền cái app của, của các bạn ha thì um, về cái vấn đề là chiến lược phát triển một cái app thì các bạn cần phải um, cần phải nghĩ ra một cái tên app đầu tiên và chúng ta không được uh, đổi nhiều cái tên app ha chỉ chúng ta có thể là đổi về cái uh, description uh, của của app thôi ok à, để cái phần à, thứ năm đó là nội dung description nhiều từ keyword mà không liên quan đến cái app của mình à, đó là cái quy vào cái tội spam spam keyword à, dễ yeah, spam app à, thứ sáu là chúng ta cần phải tuân thủ cái chính sách về cái vị trí đặt quảng cáo trong cái app của mình à, về đặt vị trí đặt quảng cáo trong cái app của mình nó hiện thì lên để người ta kích vào nếu uh, những cái user những cái khách hàng mà muốn uh, nhu cầu muốn xem cái à, quảng cáo đó sẽ kích vào nhưng mà chúng ta đặt sai vị trí và làm cho user những cái khách hàng nhầm lẫn đó là cái cái cái cái cái in activity cái những cái những cái cái giao diện app của mình ở trong trong trong trong cái app của mình thì Ờ, làm cho khách hàng nhầm lẫn sẽ bị ờ, Google suspend thì vấn đề về vị trí quảng cáo thì các bạn cần phải tìm hiểu thêm ở trên cái cái, cái chính sách của Google ha. trong cái phần ờ, support của Google.com Edmode thì nó có nó ghi rõ những cái chính sách triển khai xem chính sách về vị trí đặt quảng cáo như thế nào thì các bạn tìm hiểu ở phần này ok um, rồi đến cái vấn đề về bị ban tài khoản developer à, vấn đề bị ban tài khoản developer thì thứ nhất đó là nếu bị ban app quá ba lần thì sẽ bị ban cái tài khoản à, Play Google Developer luôn à, cho nên các bạn cần phải cẩn thận trong việc là publish app lên nó chẳng vi phạm những cái policy à, thứ hai là không dùng một thẻ visa và mua nhiều tài khoản Google Developer đấy là các bạn cần phải chú ý về phần này phần thứ ba không nên tạo nhiều tài khoản Google Developer trên một cái IP và một cái máy tính nên tạo và quản lý cái tài khoản developer với IP và máy tính riêng biệt của một tài khoản các bạn nhớ nha thứ tư nếu bạn đang chơi nhiều tài khoản thì nên dùng VPS để nuôi từng tài khoản đó và thứ năm một tài khoản developer à, với một tài khoản Google AdSense không nên dùng nhiều tài khoản đáp vào một tài khoản Google AdSense làm như vậy thì à, nó sẽ à, bị Google nữa nghi ngờ vào tội spam ok hy vọng các bạn sẽ có một cái chiến lược có một cái sự phát triển à, bền vững và ổn định hơn với những cái quản lý tài khoản quản lý app ừ, vân vân à, chúc các bạn thành công à, xin cảm ơn các bạn theo dõi cái video này